love. lựa càng gặp ma nhiều hơn nếu lần này mà bị phạt nữa thì bàn lái của em sẽ bị mất luôn đấy Lần sau lái xe dạ. phải cẩn thận nha Cảm ơn Đừng dạ giận mà Tháng này em đã bị phạt hết mười mấy lần rồi <laughs> Cha Tiểu quân Xin lỗi con không đi đón cha Không sao Thế con có cho những con cá của cha ăn không vậy Có chứ Nó là cục cưng của cha Con đâu có dám không cho <laughs> Con mới đúng là cục cưng của cha à. đó Ngày nào con cũng đi à. luyện à, kiếm luyện đao luyện quyền gần đây con có luyện cái gì mới không có chứ gần đây con luyện cái món uh, võ tự do thái lan này con thô lỗ gì đây làm sao lấy chồng đây hả lúc nào con ở nhà đó làm sao cha nuôi nổi đây <laughs> cha đừng lo cái anh khờ này sẽ à. lấy con dạ. nè cái con nhỏ đàn ông ai mà lấy em thì người đó xui xẻo đó thôi nào làm thật hả chỉ có cậu mới yêu em gái tôi thôi buổi party đêm nay có nhiều cô gái đẹp lắm đó coi chừng Peter bị người ta cướp đi đó em không sợ này đừng có ngược lại với em tôi nha tôi không thể bóp cổ chết đó anh có chuyện muốn nói với cha Trời ơi, buổi tiệc đêm nay đã lo xong rồi Chú Thêm đã biết chưa Có người sẽ đi đón chú ấy chào ông chứ Chúc mừng ông nhé Cảm ơn Chúc mừng, cảm ơn để Trung à Hãy tiếp bà chú Kim và chú Lê nhé Mời hai vị Chú thêm về này vẫn chưa đến à Đã cử người đi đón rồi Ông chủ à Anh Phong Anh cực khổ quá Đừng nói như vậy Hôm nay ngày vui Đừng có nhắc chuyện đó dạ. Chú Thiêm Thằng Trung nó lớn như vậy rồi à, à Vào nhà đi Ngồi đi Trung à, rót rượu đi vâng, Anh Phong à, gặp anh là tôi thật là vui đó à, Vâng, thời gian qua thật là nhanh đó Mới đây mà đã à, mười mấy năm à, rồi vâng. Mời cha, mời chú Xin lỗi nha, ông Dương à Ông Hoàng bên đó, mời ông qua bên đây Xin lỗi nha, tôi đi một tí Không sao Chú Tiên, chào kính chú Cạn ly Ngồi đi, để tôi giới thiệu đây là chú Tim Đây là Becky Xin chào Hai người ngồi nhé Đừng có sót Chú Tim à Chú trông khỏe quá để tôi giới thiệu, đây là chú Thiêm Còn đây là vợ của cháu, Đình Đình Chào chú Thiêm Dạ Cháu có vợ rồi hả? Ngồi đi, chú à, người nhà mà Đâu cần cách sáu, ngồi xuống đi Ông Trương, bà Trương Ở bên kia, muốn gặp anh đó Chú Thiêm à, cháu qua bên kia một tí nhé Nè, à, tiếp cho chú Thiêm giùm tôi nha 您坐会儿啊。chú ngồi một tí nhé nếu như quý vị đều không có thích thú gì cái mảnh đất đó thì đẩy giá lên mà làm gì này đừng nói như vậy nếu như muốn bắt cá thì nước càng sâu càng khó bắt đấy <laughs> Đúng vậy Nhưng mà nước quá sâu đó Sợ rằng tôm tép cũng bị <laughs> à, chết sạch đó à? à cái chuyện đó để từ từ tính nha nghe nói gần đây làm những cái phi vụ lớn phải không Anh Phím Ra rồi hả À, anh Tào, xin lỗi nha, tôi không đi đón anh à, Anh không trách tôi đấy chứ à. Thực ra thì tôi rất là lo cho anh à? Tôi sợ anh không còn mạng để mà ra ngoài xã hội nữa đấy Cái bộ công lê này cao cấp đấy Phát tài rồi hả? À đúng rồi Chắc là Ông chủ Dương đã cho anh à, một số tiền về hưu phải không Không phải tiền về hưu Mà là anh Phong chăm sóc tôi À đúng thôi đúng thôi Năm xưa anh đã ngồi tù giùm anh ta <sighs> Biết trước như vậy Tôi cũng thả đi ngồi tù luôn đấy Mười mấy năm qua tôi sống ở bên ngoài Thật là cực khổ quá <laughs> Thực ra tôi phải cảm ơn anh nếu như năm xưa anh không phản bội chúng tôi Hãy anh Phong Thì tôi làm sao mà có được những ngày vừa qua Này Hảo huynh đệ Anh đang đùa cái gì đó Còn nữa Cái số kim cương Năm xưa anh nuốt đi Hôm nào nữa tôi mới thanh toán với anh này Mày ngồi tù riết là mày man rồi hả Thật ra trên đời này thật là nhỏ bé đấy Ngồi ở trong đó mười mấy năm Tôi đã ở cùng với thằng đàn em của anh Thằng Dương Khuân Mười mấy năm bị giam trong một cái ngôi nhà nhỏ Chuyện gì mà không bể ra Anh Tào à tôi cho anh hay Dương Khuân còn hai tháng nữa sẽ ra tù đó Mẹ kiếp Mày đừng có giở trò với tao Mẹ kiếp mày tưởng mày là ai hả Hôm này ông Tào Thôi được rồi được rồi Đừng có quậy nữa Mẹ kiếp mày tưởng mày là cái gì Tiểu lý Ông Tàu đã say rồi Đưa ông về đi Để tôi tiện ông về nhé Tôi Thiên không sao chứ Không sao Chừng nào thì đi Mỹ Vẫn chưa biết Xem ờ, ông uh, Trung Dương quyết định như thế nào Ông Dương nói anh có cơ hội lắm đó à. à. Tiểu quân Cô ấy hôm nay đẹp thật đấy Cha Anh Phong A Long Thằng Long đâu Nó theo bạn bè ra ngoài rồi A Long à? Thằng Long nào Ngày xưa Có một người anh em chúng ta Tên là Thâm đấy Anh nhớ không à, Nhớ À cái thằng à. Thâm tính tình xấu lắm phải không À, à đúng rồi Thằng Long là con của anh ta Sau khi anh ta chết rồi thì tôi đã nuôi thằng Long Cậu Long à Hôm nay hình như không được may mắn Dạ, cậu Long Hôm nay cũng thua khá nhiều rồi đó Cái tay của ông đã rờ cái trúng cái gì rồi Đi toilet rửa tay đi Rửa tay cái gì Tôi thua nổi mà Đừng có nói nhiều Mau chỉ bài đi Chia bài Hôm nay chúng ta đưa tang của anh Thiêm Mọi người cũng đã mệt rồi Lẽ ra tôi có muốn làm phiền các ông Nhưng mà Chuyện của anh Thiêm Tôi có một số lời cần phải nói Nếu như anh Thiêm làm điều gì bậy bạ Có người muốn giết anh ta Tôi đành chịu thôi Nhưng mà bao năm qua anh Thiêm đã ngồi tù Cho dù có thù oán gì đi nữa Thì cũng nên bỏ qua mới đúng Vì vậy Thằng Dương Dân Phong này Vì người bạn mất đi này Phải đứng ra can thiệp Tôi phải tìm ra hung thủ Đến lúc đó Tôi xử lý như thế nào Thì mong rằng các ông đây Bỏ qua cho nhé Cha ơi Cái chuyện này không cần phải điều tra Ai làm chúng ta đã quá hiểu rồi này Trung Cậu nói như vậy là sao Cậu đang nói tôi đấy à Tự ông phải hiểu đấy Trung <laughs> Tôi xin thầy với trời Tôi không làm cái chuyện này Nhưng mà Cho dù tôi à, làm Thì tôi cũng sẽ dám nhận Với cái thằng Tào Vinh à. này Tôi tin rằng Không ai dám làm gì được tôi đâu Tạo Vinh Ông nói những lời này Đừng có nói là con tôi nổi nóng Mà ngay cả tôi Tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu Anh Phong à Tôi cũng vì cái chuyện của anh Thiêm Mà nói cho rõ thôi Thôi Tôi nên tránh cái cơn nóng giận của anh Tôi xin phép nhé Nhưng mà Tôi mong rằng các người hãy điều tra cho rõ Các người là dân có học Đừng có đụng vào thằng lưu manh này Trời Rõ ràng là biết hắn làm mà tại sao Đừng có nói nữa Cái vụ của thằng Thiêm đó Ông Phong đã xem vào rồi Ông chủ Chúng ta nên ra tay trước đi Mẹ kiếp Thằng Phong Nó là cái gì Ông chủ à Ông không nên nói như vậy Có thể đổ được lão hay không Tùy theo chúng ta làm như thế nào à, Nói đúng đấy ông chủ à Được Vậy tôi mời tôi bay Nói cho tao biết Bây giờ tao phải làm gì ừ. sinh nhật vui vẻ. Dạ. Cảm ơn. Mời cha. Anh hai. Qua ăn đi. Sinh nhật vui vẻ. Của anh nè. cáo cô đấy nhá Đừng có ăn hiếp chồng tôi nha Em chỉ biết ăn hiếp cho anh thôi Không ăn hiếp anh thì ăn hiếp ai đây Tiểu quân Cha có món quà tặng cho con đây Đẹp quá dạ. Anh xem nè ừ, Cảm ơn dạ, cha Phần này là của anh chị Cảm ơn chị Của anh hai chọn đấy Cảm ơn anh hai <laughs> <laughs> Đây là cái gì? Mở ra xem đi Trời ờ, Mình đã đặt tiệc rồi Đã ờ, đến giờ rồi Nào, ăn xong cái này rồi hắn đi ờ, <laughs> dạ, dạ. Dạ. Đương nhiên rồi Hôm nay con đã cầu nguyện gì nào Cầu nguyện thì làm sao cho cha biết được Con không nói thì cha cũng biết đó Nào, cha hãy đoán đi Nếu mà cha đoán được thì sao nào Nếu mà cha đoán được thì Một tuần lễ con không ra ngoài đường Ở nhà chơi đi cha Thôi có biết đâu Peter nó sẽ giận đấy Có đúng không Anh à, Peter không phải nhỏ mọn như bị đâu Đế quân hôm nay nó vui thật đấy Đương nhiên rồi Cha thương nó nhất đấy Và lại Nó lại sắp sửa thành hôn với Peter rồi <laughs> à, Anh Lâm à Sao lâu quá không đến công ty vậy Đến công ty để làm gì Đâu có chuyện gì để làm Công ty Nó có anh Trung rồi Tôi ở ngoài chơi Nó có tiền Thoải mái ờ, biết bao nhiêu Anh Lâm à như vậy không tốt đâu Tiểu quân Đi chơi với Peter đi Em không muốn đi Đi nào Hoa, nghe lời của anh Đi đi chúng ta tạm thời rời khỏi Hồng Kông đi nhé Tiếp tục như vậy Anh sợ em chịu không nổi Em hãy suy nghĩ đi cho dù em quyết định như thế nào Anh cũng sẽ ủng hộ em mang tất cả sản nghiệp của nhà họ Dương chia 20% cho địa địch, còn 80% cho tiểu quân. Còn lại tất cả cái địa sản ở châu Âu cũng để vào trong đó. Không vấn đề. Ký tên là được thôi. Vậy thì làm thủ tục giùm tôi đi. Michael, chúng ta là bạn bè lâu năm. Xưa nay, anh rất là tận lực với nhà tôi. Cảm ơn anh nhé. Anh đúng Ngày xưa anh làm chuyện gì tôi cũng ủng hộ. Nhưng mà lần này, Đừng nói nữa. Tôi biết mình đang làm gì. À, ờ. Hưng à, gọi thằng Long về đi. Gần đây tôi không biết nó đi đâu nữa. Được rồi, tôi sẽ về ngay. Cậu Long à, cha nấu của cậu đã qua đời. Sản nghiệp của nhà họ Dương lẽ ra phải do cậu quản lý mới đúng Đừng bỏ qua cơ hội này nhé Ông mời tôi ra đây là để nói chuyện này sao hả Ông Lê Xin mời Ngồi đi Tôi biết rồi Cậu Long à Đây là ông Maroc Cậu Long à Người à? nghe thì không nói lời ám muội à? Cậu chắc cũng biết tôi làm nghề gì chứ Tôi và à? ông Maroc đã hợp tác với nhau năm sáu năm rồi Nhưng mà gần đây vì vấn đề vận chuyển hàng hóa của chúng tôi đã xảy ra vấn đề Mà vấn đề đó thì nhà họ Dương có thể giúp chúng tôi Tàu à Và dạ, cả bến bãi nữa Có hai thứ này Chúng tôi có thể giải quyết được ừ, cái số hàng ở Hawaii Thế ông đã nói với anh Trung chưa? Thằng Trung nó chê tiền Vì vậy tôi nghĩ rằng anh không chê Chỉ cần anh chịu Giải quyết thì tôi sẽ chia anh hai phần ừ. Hai phần à? Ba phần Để tôi suy nghĩ Ông từ từ suy nghĩ đi Tôi Tôi xin phép nha Cô có tâm sự à Peter Peter đâu Đã mấy ngày không gặp nhau rồi Peter rất lo cho em đó Anh ấy muốn em đi du lịch cùng với anh Thế thì em đi đi Việc ở trong nhà em đừng có lo Mày lại đi đâu nữa đó Ở trong nhà biết bao nhiêu chuyện Lúc nào cũng không tìm được mày Mày không cờ bạc có được không hả Này Thôi được rồi Ta không muốn cãi nhau với mày Ta có chuyện muốn bàn với mày Ngồi xuống đi Gần đây tàu dinh đi đâu cũng mang theo bảo vệ Cậu hai Cái chuyện này giao cho chúng tôi làm được rồi Cha không còn nữa Anh chủ trương đối đầu với tàu dinh Nhưng không tốt đâu Tuy cha không còn nữa Nhưng mà sự nghiệp của nhà họ Dương vẫn còn Mày không xem vào thì tự tao sẽ giải quyết Tự anh giải quyết cả à? Vậy anh tìm tôi về đây để làm gì Không có cái gì cả Việc của nhà họ Dương Sẽ do những người họ Dương Giải quyết túi Mày có thể không đi Mày lót gỡ bạc đi Nói đúng đấy Tôi không phải họ dương Anh Long Chị hai Peter Chơi với tiểu quân đi nha Chuyện gì vậy 坐吧。 ngồi đi xảy ra chuyện gì thế em không biết em không rõ lắm anh nói nặng lời quá cho dù cậu ta không phải họ dương nhưng mà cũng là em trai của anh mà nói vậy Anh sẽ nói chuyện lại với nó Cha vẫn còn một ước nguyện chưa hoàn thành dạ, dạ. Chị hai Hai người nói chuyện gì Không có gì Peter Tôi muốn hoàn thành ước nguyện của cha Hai người hãy đám cưới đi Peter Peter. Theo quy định của nhà họ Dương Nhất định phải làm đám cưới trong vòng 100 ngày Nếu không thì phải đợi 3 năm đó Tiểu quân Nghe lời của anh hai Đừng có làm cho anh phải lo lắng nữa Peter Peter Hãy chăm sóc thật tốt cho tiểu quân nhé. Nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu. Ông Lê đó hả Tôi đã suy nghĩ rồi Bây giờ chúng ta bắt đầu hợp tác với nhau Chuyện của tiểu quân lo như thế nào rồi Cũng tương đối rồi Em cực khổ quá Tiếp theo là cuộc đấu giá số 21 Giá thấp nhất là 6 triệu Bây giờ bắt đầu đấu giá 8 triệu 8 triệu Còn có người nào ra giá nữa không 8 triệu 9 triệu 9 triệu 10 triệu 10 triệu 10 triệu Có ai ra giáp vượt hơn 10 triệu không 10 triệu lần 1 10 triệu lần 2 11 triệu 11 triệu có ai vượt qua 11 triệu không? 11 triệu 11 triệu Có ai vượt qua không nào? 一千一百万，这样搞太慢了。一千一百万一次，两千万，还没两千万，这位先生出两千万，两千万，还没止。两千万一次，还没止两毛。两千万两次有没有？两千万三次，还没止两百。两千万成交。别了，三。 is coming when all the dead will hear his voice and come out of their graves. Those who have done good will rise and live, and those who have done evil will rise and be condemned. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even though he dies. This is how it will be when the dead are raised to life. When the body is buried, it is mortal. When raised, it will be immortal. When buried, it is ugly and weak. When raised, it will be beautiful and strong. When buried, it is a physical body. When raised, it will be a spiritual body. There is, of course, a physical body, so there has to be a spiritual body. Tìm một lúc nào đó Chúng ta nói chuyện với nhau ờ, Được Gọi điện thoại cho tôi ừ. Chị muốn qua Úc để thăm cha mẹ của chị dạ, Thế cũng tốt Nên dành nhiều thời gian để thăm hỏi thân nhân của mình Còn em có dự định gì không? Dạ. Em không biết Em không biết gì cả Bỗng nhiên lại có nhiều chuyện xảy ra như thế này em không biết phải làm gì nữa Anh hai Trời Chiếc tàu của anh ấy bị người ta cướp đi rồi Thế còn cô nói thầy không Anh ơi Ai ăn hiếp anh vậy Cho em biết đi Em sẽ lấy về chiếc tàu cho anh hay là đàn em của Tào Vinh gây ra Tôi thấy không phải đâu Tào Vinh bình thường độc ác Nói gì mới chết là đệ tử đi sạch Ở bên ngoài có rất nhiều người muốn xem vào công cuộc làm ăn của chúng ta có việc, anh phải ra ngoài Tiểu quân à, cô có nhận thấy hành tung của anh Lâm vừa qua rất là mờ ám không? tiểu thư Tiểu quân Em Anh ba Cuộc đời thật là hiểm ác. Với một cô gái nhỏ bé như cô, e rằng không gánh vác nổi nhiệm vụ này. Này cháu à, với cái cảm tình giữa chúng tôi và cha của cháu, chúng tôi phải chăm sóc cho cháu. Ý của các ông là chúng ta phải hợp tác. Vậy thì bạn đi. Anh ba, ý của các ông tôi rất rõ. Nhà họ Dương gần đây đã xảy ra rất nhiều việc. Nhưng mà khi nào còn có tôi Thì sự nghiệp của nhà họ Dương Sẽ không hợp tác với bất cứ ai đâu Tiểu quân, anh đừng quên Anh cũng là một phần tử trong nhà họ Dương đấy Mẹ kiếp Tôi để cô nói chuyện ở đây Là nể mặt cha của cô à, Đừng nổi nóng Chúng ta đến đây để giúp cô ta mà Đừng có để cô ấy hiểu lầm Nếu như Tôi muốn cướp địa bàn của nhà họ Dương Thì cha của cô chưa chết tôi cũng có thể cướp được đấy Đừng có giỡn trò với tôi Hai vị tiền bối Đừng nói nữa Nhà họ Dương Không bao giờ Chịu khuất phục đâu Muốn đè trên đầu của nhà họ Dương à Thì cũng phải có bản lĩnh Hoàng hậu xóa嘴皮子是没有用。dùng cái miệng nói thì vô dụng thôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Tiểu quân. Tiểu quân à Sao em lại nổi nóng như vậy Dù sao thì Họ cũng là trưởng bối của chúng ta chị vào cái ô kiến nữa rồi Em không sợ đâu Lần này làm phiền cô quá À đúng rồi Ngày mai tôi có chuyện gì không? Có Bây giờ sáng mai có một cuộc họp ừ, cổ đông mà giờ chiều lại họp với ngân hàng hai chuyện này cứ ai đi không cần sau này mọi việc tôi sẽ đi Michael, Michael vào ngồi đi Cho cô hay một tin vui Chiếc tàu mới của chúng ta đã đến rồi Cô muốn đi xem không Chừng nào thì sẽ rời bến à, Chừng nào ăn hàng xong Có lẽ tuần sau ừ. Cô ký đi Cảm ơn Lúc đầu Công mượn người của tôi đi giết thằng Trung Cậu nói là cậu có thể gánh vác được nhà của cậu Thế còn bây giờ thì sao Em gái của cậu đó Còn đông hơn là đại ca của cậu Chắc là cậu không thể làm chủ được gia đình rồi phải không Ông Lê à, ông yên tâm đi Một cô gái thì có thể làm được gì Nó không làm gì được đâu Tôi nhất định sẽ giải quyết được nó mà Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa à? Như vậy mới đúng chứ Bỏ tôi đi Thì chả có lợi lộc gì cho cả đôi bên Tôi bỏ cậu à Sao lại thế Cho dù bản thân tôi đích thân ra mặt Thì tôi cũng không bỏ cậu đâu Con chó mà tôi đã nuôi thì tôi không bao giờ bỏ đói nó đâu ừ. Này Chúng ta ngang hàng với nhau Ăn nói Phải lễ đủ nhé là mặt cậu nổi nóng với tôi thì cũng vô dụng thôi Cái chuồng của cậu chỉ cao có người này Cậu mà cố gắng nhõm vậy Thì chỉ tổ đụng bể đầu mà thôi Hãy cố gắng nghĩ cách để đối phó với con quỷ cái đó đi định mới được Họ leo lên đầu của tôi rồi anh có biết không Chúng ta phải có chứng cứ Đợi đến có chứng cứ thì nhà họ Dương đã chết sạch rồi Ông chủ Ông chủ Người của tụi bay thật là vô dụng à Tại chúng ta nhẹ tay quá đó Hay là dùng bom đặt vô nhà của nó cho nó chết đi Mày bị bệnh hả Tao không giao súng cho mày Tao sợ mày bị cảnh sát tìm đến nơi đó Ông chủ à Thế này cũng không được Thế kia cũng không được Võ công của nó dữ lắm Chúng tôi không phải là đối thủ Thì làm sao Làm sao à Tao đã gài thằng Long vào trong cuộc cờ chế mà tụi mày đã làm hỏng Việc của tao rồi Hay là đợi chúng nó đến đây để giết tao Đúng là một lũ vô dụng 走啊，来 Ông đã quên tôi nói gì rồi sao Nhà họ Dương không phải dễ ăn hiếp đâu Loại người này Không cần phải nói nhiều với hắn Ông Hoàng có đó không à Chuyến hàng ngày mai sẽ tấp ít Cậu Lâm Người trung gian đã bị cậu giải quyết rồi Cậu giỏi thật đó Sau này cứ trực tiếp hợp tác với tôi sẽ đến ngay Cô Dương Ông Trần muốn tìm cô đó Cô Dương à, sáng nay tôi mới vừa nhận được một số hóa đơn của kho hàng thế giới gửi qua. Ở bên trong có một số vật liệu xây dựng của Thái Lan, không phải do chúng ta đặt. Đóng cửa lại. Có lầm lẫn gì không Tôi đã điều tra rồi Cái số hàng này do xe của chúng ta vận chuyển vào Còn nữa Ở đây đều có hóa đơn Tôi thấy số hàng này có vấn đề Tôi sẽ đi cùng với ông kiểm tra à, à. Việc mà tôi nhờ cậu Đã xong chưa Đương nhiên là xong Cái việc mà anh nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi Trong công ty của anh có một người rất khả nghi Ai? Cầu Long à Chính là hắn Cái người mặc áo trắng ngồi kế bên Là sát thủ số 2 của tổ chức Kusuhaki Sát thủ à? Anh có biết cái tổ chức này làm gì ở Nhật Bản không? Ma túy Đúng vậy Chính là ma túy gì mà vậy Cô Dương có đó không À không có Hình như đó ra bến cảng rồi Cảm ơn Đừng có sáo Cô Dương xin mời Cô yên tâm đi Tôi đã điều tra rồi Sẽ không lầm đâu Số hàng đó là của công ty các cô đấy Ở bên trong được cái gì đi à, Mở ra cho tôi xem Long à? Anh Long à Đại tiểu thư đã đến Cô ta đang mở rương đó Làm sao đây hả Chẳng cô ấy lại Phải làm cho sạch sẽ Vâng hàng này của ai Của ai Của cậu Long Anh ta đâu Đang ở ngoài cảng ở Maroc. Khả năng làm việc của tôi, ông đã nhìn thấy sự đó. Chúng tôi ngụy trang hàng để đưa hàng lên tàu. Khi tàu vừa tách bến thì người của chúng tôi sẽ mở hàng ra, phân tán hàng ra và giấu nhỏ đi. Khi tàu cập bến, sau khi hải quan kiểm tra, thì chúng tôi lại tập trung hàng lại. Vì bị chỉ, chỉ có trời mà biết. Và <laughs> như thế, vấn đề vận chuyển của ông đã coi như giải quyết được rồi <laughs> Cái số hàng đó hai tuần lễ sau sẽ đến Hawaii Ông có thể yên tâm được rồi Ở đây là 50% Số hàng đó Cập bến tôi sẽ giao số còn lại cho anh Và dạ, sẽ đưa vào tài khoản ở Thụy Sĩ của anh Anh cũng nên yên tâm đi <laughs>

anh biết đang 你知不知道你在做些什么事、啊？小菊，你相信我，我倒也不中啊！我先回去，我爸爸在给你上水。Cậu ba Sao xin đi anh sẽ giải thích em Coi chừng Mày cô Mày cô Mày làm gì à. đó Mày điên rồi hả Cậu Long à Cậu bây giờ là trúng mánh rồi phải không Mày đừng làm bậy dạ Để quân Đi báo cảnh sát đi Đi Báo cảnh sát 他怎么知道？你知道？你别胡说！阿忠的死跟他有关系，你知不知道？你不要相信他！为什么要杀阿忠？为什么要杀阿忠？ menyerang kota tặng nhiều bộ 求求你，把我放下来，把我放下来啊！你这个畜生，đồ xuất sinh，杨家有什么对不起你的？có lỗi làm gì đấy? Anh? Bà Phan, anh là độc ác như vậy. Đúng vậy. Anh đã mua ma không đúng. Anh bị ổi. Anh không nên vì tiền mà làm như vậy. Anh không phải là con người. Chính mày đã giết anh Trung. Không, không đâu. Cái hôm tiểu quân 杀死阿忠的，什么事都是不的，是你做的。你们是干什么你别，不要相信他。杀阿忠，我不会杀阿忠的。小军，你别忘了。我怎么会我们从小一起长大，我怎么会杀阿忠我大，会杀阿忠呢？我杀阿忠我我们从小一起长大，我怎么会杀大，呢？